5 tài này đó vừa rồi em đã lắc cho các bác 10 chén tài về cả 10 chén đúng không ạ khi mà mình muốn lắc xỉu thì mình chỉ cần lắc trong cái chiều ngược lại đây các bác cầm hất đĩa như này hấp chén như này hoặc là các bác xoay cái nắp lại xỉu ngược về phía mình là được một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này 5 xỉu này đó vừa rồi em lắc cho các bác 10 chén 5 tài và 5 xỉu thì về cả năm chuẩn cả năm chén đúng không ạ thực ra thì khi mà mình chơi tài xỉu ấy gặp chén phản nó là chuyện bình thường rồi đấy là phản thế hột thì mình không thể tránh được rồi còn à, mình may mắn thì mình 10 chén thì mình sẽ không phản thế nào còn nếu không thì phản một hai chén nó là chuyện bình thường bác nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay nắp tài xỉu âm dương này quá cứ liên hệ với em